giờ dạ, anh em nhé dạ, hôm nay mình sẽ khởi nghiệm với số 4 là đô thị trường à, ngày hôm nay thì nó đi cũng hơi biến động nó còn ưu tiên cả về làm giảm nhiều hơn làm xanh Đây này mình sẽ chuẩn bị vào lệnh luôn. Một cái tăng lên nha. nó vượt qua được cái uh, nằm trong cái đường mà a nè thì mình vẫn ưu tiên đến ưu định tăng sẽ ok hơn nha thế là mình giảm đây thấy nến này nó về giảm cao nha mọi người cái này nè đô di nhưng mà nó chưa cái cái cái đầu nó chưa qua được cái gì đỏ nên là nó cũng sẽ giảm cao cái đó Thì tính trả đến xanh luôn nha. Nằm trong đường này thì mình ưu tiên đến bên bông thôi. là tiết mục mình bồng tăng nha Nếu dạo này nó ương nhá lên mà không nó xuống xuống mà nó lên đây với số một kim giảm mình đến với tí tí lãi được ngàn ba nha mọi người thị trường thứ sáu nó đi rất là biến động đi là xỉu luôn á một kỳ ở đây một kỳ giảm đã là ngàn bảy nha nếu nó đi đều nhau thì nó vẫn ưu tiên cho giảm trang nha đi đều, nhau này như này hai nghìn hai tích nhẹ thì 200 thì giảm tiếp mình sở đi 4 nó trả xanh đây nè mình thích nhẹ cái này 200 xuống nhẹ đến giảm không xuống nổi thì đỏ nó xuống đỏ là nó còn rạng lên đi kỳ nha kỳ tính nha cái trước phải trở xanh trở giảm và biển xanh cái này là bạn mình tiếc cho nó quay một xíu hết cái cây này tăng mà bình on lên vốn mà on vốn thì nó cái uổng mình hai ngàn tám ba hàng rưỡi rồi nha cây này thì xuống giảm chứ lên xanh là thị trường đi kỳ lắm luôn á khúc này à, thị trường đi khó chịu lại đây nha lãi là 2.600 chuyển qua được cái dây mà a xanh thì mình đánh xanh lên luôn lại bốn ngàn bốn nha mọi người để 6 ngàn ba